Nhà mình thì à, với đầy đủ tất cả công năng nha quý vị Nhà mình thì có lên đến 7 à, phòng ngủ nha Và 8 nhà vệ sinh với thiết kế à, không gian bên ngoài mặt tiền hiện đại như quý vị Và thiết kế một không gian rất là xanh mát nha quý anh chị Và điều đặc biệt của căn nhà chúng ta thì nằm ngay sát bên lại khu vực công viên Cũng như là một vị trí con đường thông lên đến khoảng à, 6 mét và đường lớn, đường xe hơi xe tải ra vào nha quý vị. Và ngay à, vị trí đây thì à, sát bên đối diện của căn nhà chúng ta sẽ có một cái công viên nha. Nhà mình thì à, giá cũ là chủ nhà đang kêu giá bán là với giá là 9 tỷ 8 mà nay chỉ còn lại với giá là uh, 7 tỷ 9 thôi. Đấy với giá à, đã giảm sâu rồi và giảm mạnh rồi nha quý vị. Nhà mình thì có hướng chính là hướng Bắc Đông Bắc thuộc mệnh theo phong thủy những ai thuộc à, mệnh Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch nha. Và đây là con đường lớn này, đường bê tông rất là sạch sẽ và đối diện của căn nhà chúng ta thì ngay à, công viên rồi và một vị trí ngay à, nằm trên trục đường của Lê Đức Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh ngay gần với lại à, ngã tư của Lê Đức Thọ và à, Lê Văn Thọ và Phạm Văn Chiêu như quý vị. Này với ngay sát bên sẽ có công viên vui chơi và căn nhà chúng ta thì nhà xây mới nha quý vị, sổ hồng riêng và giấy tờ cũng là pháp lý đầy đủ cho gia đình mình. Với giá bán hiện tại của căn nhà thì 7 à, tỷ 9 và còn thương lượng mạnh nha. Thì à, chủ nhà đang ôm 5 căn nhà nên đã hạ giá sâu cho gia đình khách hàng chúng ta mua ở hoặc là mua đầu tư nha quý vị. Với giá hiện tại thì còn 7 tỷ 9, một căn nhà giá rẻ nha ngang 4m2 và độ dài 18m và xây dựng một trệt một lửng 4 tầng lầu và có lên đến 7 phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh có đầy đủ tất cả công năng nha quý vị căn nhà này thì hiện tại không có thang máy nhưng mà vẫn thiết kế được thang máy luôn nha quý vị Nhà mình thì có hai giếng trời, một giếng trời ở ngay khu vực cầu thang và một giếng trời ở ngay khu vực đường sau. Và với một mẫu nhà đẹp và với giá hiện tại của căn nhà này thì đã giảm sâu rồi và giá rẻ nha anh chị có thể là mua ở hoặc là mua đầu tư có thể là mua kinh doanh mua buôn bán đều được nha quý vị và có thể là mua cho thuê thì à, rất là thuận tiện nha Nhà mình thì à, với một mẫu thiết kế theo phong cách hiện đại mới 2023 nha quý vị Với à, ngay sát bên thì sẽ có trường học này cũng như là công viên thì ngay cạnh nhà rồi Và có khu mua sắm, khu vui chơi, trường học, siêu thị bách hóa xanh đầy đủ hết nha quý vị Đấy con đường ờ, thông ngược lại đây Và đường này thì ờ, thông từ ờ, đường Lê Đức Thọ sang đường Lê Văn Thọ Và cũng như là ra đường quốc lộ 1A đều được nha quý vị Đấy với vị trí con đường thì lớn và nằm trong khu dãy khu nhà lầu Khu ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị Căn nhà này thì với thiết kế phải nói là quá đẹp và được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị từ những bộ sofa cho đến là à, giường tủ và bàn ghế ăn thiết kế full nội thất kèm theo nha quý vị với căn nhà có sổ hồng riêng và giấy tờ đầy đủ gia đình mình thì à, được gia chủ hạ giá giảm giá sâu lên đến khoảng à, gần 3 tỷ đồng nha và hiện tại thì chỉ còn lại với giá là 7 tỷ 9 thôi và còn bớt thêm cho những à, khách hàng nào à, mua nhanh cũng như là công chứng nhanh nha quý vị Khu vực bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh. Và bên trên mặt tiền của căn nhà chúng ta thì được gia chủ thiết kế với những các cái gỗ, trần gỗ này và kèm những các cái cây xanh. Cũng như là khu vực uh, sân đậu xe máy rồi uh, gara xe hơi đầy đủ hết cho căn nhà mình nha quý vị. Không gian thiết kế rất là rộng nha. Nhà mình thì à, điều đặc biệt của căn nhà sẽ có cái khu vực à, tầng lửng là lửng là lửng xui nha. Khu vực bên ngoài đây thì à, gia đình mình sân sẽ được gia chủ thiết kế với không gian khu vực đậu xe máy cũng như là gara ô tô đều được nha quý vị. Đấy với nhà mình thì thiết kế gồm 3 lớp cửa nha một lớp cửa sắt và một lớp cửa cún. Bên trong thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một à, lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực 10 ly. Cũng là bên trên thì à, sẽ được gia chủ lập những các cái mái ở bên trên rồi. Và với sàn của căn nhà mình thì sẽ được gia chủ lót những cái viên gạch 60 x 60 vuông, gạch bóng kính Khu vực ở đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái sân này và hai bên ờ, bức tường của căn nhà mình thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế dán những cái ờ, viên gạch và bên trong không gian phòng khách của căn nhà mình thì trang trí rất là đẹp nha quý vị với tặng những bộ sofa kèm theo là những bức tranh bức ảnh và có những dây dán tường bên trên thì sẽ được gia chủ thiết kế với hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng như quý vị kết hợp với những các cái chậu cây xanh bên trong tạo cho thêm phần không ờ, cảnh ờ, rất là đẹp nha quý vị. Một mẫu nhà với diện tích ngang 4m2 ờ, độ dài 18m và được xây dựng với thiết kế một trệt, một lửng và 4 tầng lầu. Và với giá hơn 7 tỷ một xíu thì phải nói là quá đẹp và giá tuyệt vời rồi với giảm sâu, giảm mạnh cho gia đình mình nha quý vị. Thì những ai đang mua nhà ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp cũng như là những cái căn nhà giá rẻ và mua để ở hoặc là cho thuê Đấy, thì à, xem ngay được video căn nhà này thì à, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị Nhà này thì giảm giá sâu lên đến 3 lần nha quý vị Từ giá 9 tỷ 8 xuống à, 8 à, tỷ 4 và giá hiện tại chỉ còn lại 7 tỷ 9 thôi và còn thương lượng nha quý vị Đấy và không gian khu vực phòng khách căn nhà mình đây sẽ được uh, gia chủ tặng những bộ sofa, kệ để tivi và những các cái uh, tủ nha quý vị. Trên trần thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái uh, trần thạch cao và có đèn chùm, đèn led, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Khu vực đằng sau thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng bếp cũng như là khu vực phòng vệ sinh và được gia chủ tặng những các cái à, nội thất bên trong là những các cái à, bộ bàn ăn và có tủ lạnh cũng như là có kệ để những đồ trang trí và trần thì được gia chủ đóng những các cái trần thạch cao kết hợp với lại đèn led và khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh rất là đẹp nha quý vị một căn nhà phải nói là giá rẻ rồi chỉ với phần khúc à, hơn 7 tỷ là gia đình mình có thể là sở hữu ngay căn nhà này rồi nha quý vị đường sau cuối của căn nhà thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với ờ, không gian phòng vệ sinh và cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu là à, nhôm xin pha kính cường lực 10 ly nha quý vị với diện tích ngang 4m2 độ dài 18m và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 Đấy, và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan à, hai phòng ngủ đầu tiên nha quý vị. Đây với à, phòng vệ sinh cũng như là có giường, có tủ và bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết nha. Màu hiện đại nữa và màu mới nha quý vị. Chủ đang ôm 5 căn nhà nên cần tiền đã giảm sâu cho quý vị khách hàng chúng ta mua nhanh công chứng ngay trong ngày nha quý vị và có hỗ trợ về vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà nha quý vị. Thì uh, những khách hàng đang xem trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng nghĩa là trên kênh hệ thống kênh TikTok và Facebook Zalo Fanpage cảm thấy quan tâm đến căn nhà này và có nhu cầu mua nhà thì uh, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Theo hai số điện thoại hiển thị ở trên màn hình nhé ở trên đây thì à, tầng lửng sẽ được gia chủ thiết kế với một cái uh, sảnh này và có uh, phòng ngủ đường sau Đấy, và có um, thiết kế rất là đẹp nha quý vị Đấy, với tầng lửng không gian thiết kế rất là tuyệt vời với ờ, tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị và được gia chủ ờ, thiết kế phong cách phải nói là rất đẹp và với phòng ngủ ở bên trên khu vực tầng lửng thì ờ, thiết kế cho người già nha quý vị Nhà mình thì ờ, có 7 phòng ngủ luôn và 8 nhà vệ sinh. Rất là rộng và thoáng nha quý vị. Với những cái sảnh thì ờ, được gia chủ thiết kế những các cái ờ, tủ luôn này và trang trí lên những các cái chai rượu cũng như là những các lồng hoa. Đấy, bên trong không gian trang trí căn nhà mình nha quý vị anh chị. Và tiếp theo thì di chuyển lên khu vực bên trên tầng lầu tham quan à, phòng ngủ số 2 và số 3 của căn nhà mình nhé quý vị. Và khu vực à, bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này Đấy, Và có phòng tắm đứng Cũng như là có vòi tắm hoa sen và bồn cầu hàng ly mát nha Đấy, và bên trong đây thì ờ, chúng ta sẽ được gia ờ, chủ tặng giường và có tủ cũng như là thêm điều hòa nha quý vị Nhà này thì ờ, rất thích hợp cho những ai mua để ở hoặc là mở phòng công ty kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng như là mua để cho thuê thì rất là tuyệt vời nha quý vị Căn nhà đang được gia chủ giảm giá cực sâu và giảm lên đến khoảng 3 tỷ đồng và với giá hiện tại chỉ còn lại 7 tỷ 9 thôi và còn thương lượng mạnh nha chỉ với hơn 7 tỷ một xíu là gia đình mình có thể là sở hữu ngay căn nhà này rồi Một căn nhà giấy tờ và pháp lý rõ ràng đầy đủ cho gia đình mình mua bán công chứng ngay trong ngày luôn Và hỗ trợ uh, hết mức nha quý vị Với giá 7 tỷ 9 thì uh, giá hiện tại thời điểm bây giờ thì uh, đã rẻ rồi nha Đấy, Và anh chị khách hàng chúng ta xem uh, video cảm thấy quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ về bên kênh nhà đất Việt Nam để đi xem nha quý vị. Sàn thì à, được gia chủ lót gạch giá gỗ nha Đấy, và di chuyển khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng ngủ tiếp theo của căn nhà mình nha quý vị Nhà mình thì rất là nhiều lầu để gia đình mình có thể là vừa mua ở hoặc là mua để cho thuê Ngăn ra và cho thuê từng phòng đều được nha Cũng có thu nhập nha quý vị Căn nhà này thì gia đình mình cho thuê từng phòng cũng một tháng có thể là ba chục đến 40 triệu một tháng nha quý vị Đấy, và được uh, ờ, trợ chủ tặng nội thất đầy đủ hết rồi Mỗi phòng thì có một uh, vệ sinh riêng Đây và di chuyển đến khu vực bên trên thì uh, tham quan cái uh, sân thượng của căn nhà mình nha quý vị Với một phòng thờ và uh, sân thượng bên trên này Cũng như là bằng trước đây chúng ta sẽ có phòng uh, ngủ hoặc là phòng tập kim đều được nha quý vị Và bên trên thì uh, sẽ có cửa sổ ra bên ngoài để lấy số và lấy ánh sáng nha quý vị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 quan tâm đến kênh nhà này thì ờ, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị ở trên màn hình nhé quý vị. Và trong video của em đến đây cũng như là cuối của video và em xin ờ, kết thúc video tại đây nha quý vị.